Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hôm nay ờ, là đầu tháng 12 Cũng như hàng tháng thì mình ờ, sẽ ghé thăm ngoại Để cập nhật cái tình hình sức khỏe Cũng như là gửi cái tiền hỗ trợ cho cô Bảy Chăm lo, chăm sóc cho ngoại Đúng đó, đẹp không? <laughs> đẹp Mấy mua hai bộ đó Ồ, à, ngoại ơi Cho hả? Không cho người này sao? Ờ à ơi cho không sao không ngoại ơi ơi nghe giọng quen không quen mà ở cầu hai mà không quen thì được phải câu hai không ờ. còn phước ở cần thơ hả còn phước ở cần thơ vậy hả dạ nghe cưng quá cưng cưng hết cưng à, liêm ơi cầm cái điện thoại giùm anh ơi sao vậy kiếm con hả ờ. đây nè đây nè cái tay đây nè đây nè. cầm chân kia các đây đây đây đây nè thơm không Bể là mũi Bể là mũi luôn hả? Ừ. <laughs> Có thằng Liêm theo ờ, nữa nè Liêm bên đây nè Liêm ơi, Liêm, Liêm bỏ tao hả Liêm Trời ơi, có bỏ ngoại đâu con liêm à con nè thối thối mặt luôn bể lỗ mũi bể lỗ mũi bố bữa em cũng chưa tắm đây là lấy lấy cái bịch bánh với lại lấy cái hộp sữa lấy hộp sữa cho nó đưa cho ngoại ừ ghim vô luôn đi em anh bóc luôn nha ừ khui luôn đi cơm nước gì chưa ngoại Hả? cơm nước gì chưa cơm đậu từng này là cưng nè nè nè Hả? đây đây mua bánh cho ngoại nè bánh gì cưng ăn thử đi biết gì à, bánh ăn chết chết mà làm gì chết mềm không mềm mà ngon không hết thảy bà bảy ăn theo đi uống sữa nè có có ờ, có ờ, đem sữa luôn cho ngoại nè sữa vậy không? sữa Fami ờ, sữa Fami sô cô la mè à. chắc khỏe xương nha có sữa người già nè ngoại sữa nè hút không hút mới được nha hôm qua bả chặn tù luôn đây già lắm rồi vậy thôi cái này nè hả dạ rồi ông hút đó đưa để hút à, ăn xôi bác nhẹ ăn bánh này mềm dễ ăn bữa nào nhận lịch nó đi chợ bên đây nó về nó mua chợ bữa nào nó cũng nghe bánh mềm bệnh in bánh in hả không phải bánh in bánh ờ, gì đó trứng trứng muối á dạ, dạ. anh ấy ạ cá con què không có biết bánh gì hết trơn rồi ăn xong thì uống miếng sữa vô hay là uống phải sữa đá ôi ông nội đằng đá té tiếng mà lạnh không ừ. xích xích ra cho nó sáng xích ra đây nè ngoại cho nó sáng ngoại xích ra đèn cầm sữa chưa rồi nhất nhất kia cái đó là nhích vô rồi nhích ra con đây nè con bên đây nè nè nè nè bên tay tay tay con bên đây nè Nhớ quên, nó cục dép nãy cho thấy mày Vậy sao? Ăn cá khô, cá khô Cá khô khô hả? Ừ Nhưng ở nhà quê á Dạ Đã ăn cá khô khô không? Không có biết cái nãy tới này Nè, hộp sữa nè rồi ngước ngước mặt lên ngoài, ờ đúng rồi sướng ngon không à, chị gầy sao rồi sức khỏe ngoài sao rồi ổn chứ à, khỏe gì lắm sao mà tối ngủ la làng sáng đêm hoài vậy ừ. hả sao tối ngủ la làng sáng đêm hoài vậy ừ. cái ta, cái ta bà quen rồi quen rồi hả ờ tối mà cũng đi bán củi nữa hả không uống ngoài ngoài nó không uống lạnh lạnh không uống đâu chê nước đó pha cà phê các bác nghe mùi cà phê trời ơi đứa nào cà phê <laughs> bữa ấm rồi đến bò bán măng của con sáng giờ ở trong ngoại ăn gì chưa cô bảy sáng ra ngoại ăn xôi à, ăn đồ bà chưa nấu cơm cô ấy mất mày cô ấy chưa nấu cơm nữa chưa nấu cơm ờ, sáng cho bà à, no rồi rồi cho bà ngủ bánh mì ờ, đó. sáng là cho bà ăn sớm rồi bắt đầu cho bà ngủ rồi bà mới tỉnh bánh mì đó sáng cho quất ngõ bánh mì một bịch xôi xôi gì vậy xôi ờ, xôi nó cẩm á à, ủa mình là lớn về mình ăn nếp có sao không ta dạ cô bảy dạ. nhá, nhóm nhóm ngoại ra vào đây xích con đi cô bảy cô bảy bước lên nhóm nhóm ngoại xích cái đây con tại con đang cầm đó cánh bóng cánh bóng này ờ, chơi đúng rồi trên cái bóng đó cho nó sáng sáng nhóm nhóm nhóm xích cái đây nữa xíu nhóm nhóm ra vào đây nè ờ đúng rồi cho nó dễ đúng rồi ờ à, đúng rồi xích xích ờ đúng rồi À. ừ <laughs> ừ đúng rồi con kiến thà mà chiếu xé bỏ cho nè nguyên phút mua chiếu là bảy chục ngàn rồi à, này chưa mới đúng rồi ờ, lấy chưa mới chưa mới để nó ấy một chiếc rồi ngay cô còn mua chiếc nữa khi cua ở đi cầu nước hao nước lắm còn dội là cá cá cá khói nước vậy bà đi cầu bà che bà ỉa bà che đầy hết trơn á bà ta ra gì ra dạ cô bảy phải xà ờ, bông với xà bông à. hào xà bông với nước nhiều nó mới không có hôi chứ uống nữa đi ăn bánh nữa không ngoại ai à, cho ăn? lấy thêm cái bánh nữa ờ, không có ngán đâu lấy thêm cái bánh nữa liêm ơi ở đây ăn cả cọc khô ừ, nước mắm nước mắm quen rồi, quen rồi phải không ừ. À. ngồi đây đàng hoàng coi thấy áo rồi cho đẹp áo mới mà ừ. <laughs> ăn gì mà mõm mỏm vậy hả ăn cái gì mõm mỏm dữ vậy ờ. ờ hồi nãy nãy khóc với đi mà gan mà bỏ tao hả đi mà <laughs> không có gan mà không không nên là đi mà đi bỏ tao đi mà <laughs> thấy gừng nó quá to thì sao bỏ ngoại được đây hả thì sao bỏ ngoại được đây khôn lắm ai nói động của bảy không có được đâu ai mà nói xấu của bảy là không bao giờ được á ngoại về đâu có chích gì được chích hình lắm cứ ghê chích không chịu không nổi đâu nè chích nè dây giáo chị nè thì tết nè mai nè không chết gì cũng phải uh, cho có uống uh, uống sủi sủi không bữa hổm nó ghi rồi đó chích cho bả với lại thấy ngoại cũng à, yếu lớn tuổi rồi bệnh chích vô chắc gì không nổi giật không nổi đâu y một lần chưa không yếu mạnh chân y như mỗi lần vậy hả ờ đi bộ hả cả công mà đứng còn lội nổi mà gì đi, đi bộ cả công lội còn nổi hả ờ ghê vậy đi trong mơ quá thịt gà thịt vịt mà ăn cũng như thường vậy thịt gà thịt vịt à. thường là giờ cô bảy nấu cái gì cho ngoại ăn cô bảy cơm cơm, cơm ăn cơm với cái gì thịt hả Quy nó mua lần ký cái ngoài thịt cho về cái ngoại cô bảy làm hầm à, nấu ăn của dền á của dền dạ, dạ thịt nuôi thịt nạc không ai không ai thịt nạc không nóng quá xương đó ờ. đó hồi cái bà cô bảy làm nữa cái chiều cái đi ờ, con quy nó đây chứ thịt đó hả ờ dặn nhỏ ở đầu cầu nó đem thịt về nó qua cô mua hôm qua làm cho bà ăn gì đó ờ thịt heo gì nè giờ tép mắt quá con ơi đó, ăn thịt heo đi cho nó có, có chất cô bảy đi mặn đã rồi rồi, rồi cô bảy cái ờ, cái trưa cô bảy vô làm cơm ăn cô bảy vô không không chúng ăn còn muốn được thì đúng mà Quay tắm bỏ luôn Qua mua thịt này nè Cái uh, cô ở đây xã mình giấy cho bả Bà kia tối đây cô người nó nấu Bún á Nấu rồi là đem xuống Hôm qua thấy rồi không được chuyện lúc lúc quá Mua đi tắm bỏ Bỏ đầu bỏ Bánh này sao tắm cảm bơ con nha ờ, nước lên cái nè chụp cho anh tấm hình nè <laughs> rồi đẹp lão rồi đó lóc đây uh, mới ăn tháng cũng ra được hơi hơi rồi ha đây. dạ chơi lâu lâu chơi bữa đi cô bán cô mà thôi chút nữa con còn ghé lại xuống kia nữa con về khu uh, di tích gàn gừa nữa đi ghé chi ghé tới mấy chỗ nữa lận à, sáng giờ là ghé hết được chỗ rồi đó thì đó con ghé chỗ <laughs> ăn uống lây bệnh quá bởi vì phải chạy liền chứ giờ nó tới nhà nó ăn thôi có gì đâu trời ơi quen không mà quen biết không mà ghé đâu ghé ở dưới kia thăm bà cụ kia rồi bây giờ à, xong ở đâu chắc tới chiều chiều nay ghé qua bển nè à. đi không ngoại đi không chở ngoại đi thăm đâu đi ờ, thăm bà hai chầu ơi trời tao còn phái nữa phái nữa nhưng mà nhưng mà bà cụ kia người ta trăm mấy tuổi rồi đó người ta đi tới lui tự nấu cơm ăn khỏe ghe luôn còn ngoại có nấu cơm được không mình nói hả bao này vô nấu cơm mà nấu củi giờ không có nấu dầu nữa đó ờ nấu củi luôn ờ. nhóm lửa luôn ờ ghê vậy măng cũng như thường làm cá làm thịt được không sao không rồi măng gà được không vô tụng rồi bằng gà sao nhổ lông gà được chẳng được chú lào bữa nay không đi bán số hả chú không chú nghỉ nghỉ bán hả bán ế quá nghỉ hay sao chú ừ. dịch quá rồi đi vòng vòng tao ta sợ tao không dám mua phải không ờ, <laughs> đúng rồi ta ta, ta ngại tiếp xúc ừ, bán được. Vô nhà ta đuổi ra, vô cái đâm, vô cái đâm xuống bắn được giờ bắn chậm quá tên nữa tên nữa quen quá sao quen phải không ờ phải rồi phải sao ngoại ngoại mới nói gì tên mới hỏi đó mẹ tên lòng quen quá sao quen phải không ờ phải rồi đây <laughs> nói bác trả lời cho mình nha à, tự nói tự trả lời luôn ờ à, lao ờ, à. phải không ờ phải mày bỏ rau hả lao không bỏ chị ơi không bỏ chị ơi chị em mình mà vậy sao chú lào là chú ăn sao của chú anh chị tao không nào nhớ cũng còn thương em út thế chị không có bỏ em đâu cưng à, vậy hả cảm ơn chị hai nữa dạ, cái đó là diễn xuất thôi diễn xuất luôn chích đoạn chích đoạn giữa tình chị em giữa chú lào và bà ngoại hai người nói chuyện cái chắc bà con mới à, mới gặp bà đó là là bà nói cho em cô cô đức ruột em út tôi ở xa con hên tôi ở đây à em út tôi nó ở xa xuôi đó cái đoạn đó nó trời trời cô đây cô đứt cô cô xuống nó bắt gặp bả mừng quá trời bà còn sống một mình chết vậy đâu mà nói chuyện thì tôi nhẹ coi ờ quên ai vậy biết phải chế không ờ bây chế là gì tôi là chị em ruột mà dạ. nó quánh muốn chết luôn không quánh ở đâu nó quánh nó ngắt ra bầm mình mãi chân đó tôi cưng nó còn hơn cưng tôi nữa thôi nhỏ đó cùng khiêu chết mẹ cưng gì thôi ai nó là khùng nó cũng dám nói là cùng đi kiếm mình về nó chịu cực khổ mà nó khùng chết nữa không có khùng nữa khùng nữa lắm khùng nó khùng khổ đi mẹ cái khùng à, khùng chết luôn vậy gì mình siêu lạc nó đi tầm đi kiếm nó lặn lội nó tầm nó kiếm nó chết luôn về ờ, ờ, rồi hành hạ mình cũng chết rồi mà rồi mà nó, nó... nó hơi lâu nó khôn nó khôn chỗ nào đâu nè cô bảy à, nè qua qua qua qua mé bên đây nè qua mé bên đây nè hồi ờ, tháng rồi á là ngoại còn lại 20 triệu á ừ, giờ con gửi thêm 3 triệu nha là ngoại còn 17 triệu à. đây cô bảy nhận giùm con nha rồi, để chăm sóc uh, mua gì đó cơm nước cho ngoại à. đếm lên con ơi đủ không 6 ờ 6 tờ là 3 triệu nha ừ. rồi thì uh, hiện tại là quỷ quỷ cũng rất là quý rồi à, tháng rồi là con mới ghé con gửi 5 triệu rồi ừ. tháng rồi còn 25 rồi gửi 5 ờ, triệu mà tháng này tại vì uh, thấy nó đỡ dịch thì nè con mới đi xuống cái nữa thì gửi 5 triệu thì sở uh, quay vòng cho nó tại tiệm này cho nó đỡ uh, để lúc mà trả nợ cái lúc mà uh, đang dịch đó đang dịch. dịch mấy tháng trời người mớ mớ không có đi chợ cái mấy cái tiệm này thì uh, nên là ngay mình có mình chạy vậy đó mình chạy à, chạy qua mình mình hỏi nữa cái người ta có dạ Thôi, à, dịch này con thấy mình có làm gì được ra tiền đâu dạ thì à, như cô chú anh chị có theo dõi và biết được cái quỹ của ngoại thì tháng rồi tháng 11 thì ngoại còn 20 triệu nha tháng này Phước gửi 3 triệu nữa thì ngoại còn uh, 17 thì nếu mà cô chú anh chị nào có hỗ trợ cho ngoại nữa thì Phước vẫn tiếp tục nhận sự hỗ trợ để cô chú để cô bảy đây dạ. có thể uh, chăm sóc chăm lo cho ngoại về sau rồi dạ. kệ để đại đi không dạ. sao đâu cô bảy à, ngồi lên mừng quá à, thằng giữ gìn sức khỏe nha ngoại Hả? giữ gìn sức khỏe nha à. tháng tháng nếu mà nhiều khi có một tháng con không xuống được thì hai tháng nói chung là con tranh thủ mình à, không có bảo hiểm cô bảy cũng không bảo hiểm này giờ cô uống thuốc nam rồi uống đọ vậy hoài à cô bảy kiếm thuốc nam ngoài đây là đâu có vô vô thuốc hay là nước biển hay làm gì nữa thôi cô cứ vậy là sống ăn cơm qua ngày thôi hả à. thằng hà nó đi rồi đâu có xuống mình nãy chịu nó được nó đi rồi đi vậy trong mình ngoại khỏe không cũng như thường như thường ha ờ à. ngoại uống thuốc nam cô nói thuốc nam cô chứ ngoại uống hoài tới ừ, như mình nói cho con bảo thường dạ trời phật cũng thương tình thì đừng có để cô bại bệnh với ngoại bệnh trời nó gì ngoại bệnh nó cô bại khổ lắm hút nè bay dạ, khỏi khỏi, khỏi lần lấy kén tay hút chùi hút cái gì hút cơm hả à, đi chơi đã giờ à, ăn cơm hết rồi mình hút, hút cơm mình ăn à, mà đi chơi về rồi hết không có cơm thì mình hốt cơm mình ăn sao không, không. lấy muỗng lấy gì mà hốt tay không, có muỗng có chén có nó cắt két lại nè nó tao đi quá nó không à, có tao à. chén thấy <laughs> tao đi quá hả ừ. ngoài bà mù vậy mà bà nuôi em mà tròn vẹn hết trơn cái sông không điền con thấy nó còn tây đô đó con thấy nó hẩm cỡ nào không mà em út bà nuôi tròn vẹn trơn bà, bà mù chứ không đứa nào chết xong đó bà dưới em giỏi lắm đó ba đứa em nè bốn đứa em vậy đó à, thằng lao em tôi được hỏi nó còn tôi đối nó sao vậy nè đó ấm em đi chơi cái bắt đầu ỉa đâu có lấy gì đâu chú lào là em thứ mấy của ngoại thứ tư Ồ, hay ta nhớ luôn ừ. rồi ngoại thứ mấy ngoại thứ hai ta kêu là cái gì ba hai vậy <laughs> họ tên đầy đủ hả họ tên đầy đủ nhớ không khỏi lo gì họ gì họ, họ gì tên gì gì họ lê lê gì lê kim ma hả lê gì vậy Chào. Ồ. Nhiêu tuổi? mươi hai tuổi. bảy hai hả? Cái này tuổi là chắc nói đại nè. Mày nhớ tuổi con gì? con chuột à, đó tuổi chuột thì đúng mà <laughs> tuổi thì tùm lum luôn lúc tám mấy bảy mấy càng ngày càng tuột tuổi vậy sống lên tuổi mà tuột hoài ra ngoài thôi lo à, không cái tiếng hỏi lộ không có đâu đâu chút nào leo lên cao không leo lên cao không có tổ à. leo lên à. sức khỏe leo lên á à. rồi tối ngủ có lạnh không không có lạnh tối có ngủ mẹ gì đâu mà lạnh <laughs> thân sáng đêm đi chơi đã về tắm à, mấy tối đi nữa. chơi đã về tắm ừ. rồi đi đâu nữa. bà ơi bà tắm nước vậy tao tắm nước lạnh bò sáng đêm sáng cho bà, bà đi đâu đi đâu bò à. đi đâu bò đi đâu ngoại hả bò đi đâu đi chơi vậy đổ mồ hôi quá à. đi đâu gà? đi chơi mà đi đâu lội đường công ruộng luôn á hả về về phòng đêm về phong đèn ờ phong đèn ngõ nó sang hết nữa đắt rồi còn nhà đâu nữa giờ vậy út tôi con út tôi ai sang ờ ai sang được út tôi còn sang cháu về chồng nó còn đâu mà về phong đèn nữa không có sang cho ai chăng của tôi còn miếng của tôi không, không mất thịt nào nữa trời Thôi vậy ngoại dành sức khỏe nha, con về nha. Vì sao? Hay là sao? Hay là dắt ngoại đi chơi? Ôi, khỏi dắt đi đâu cũng được. Ở nhà cũng khỏe vậy nè. Tháng sau cho thằng Liêm xuống chơi với ngoại nữa nha. Dạ, tôi hỏi cậu. Dạ. Bây giờ cậu đi về không điện không? Vậy. Về không Điền không? Về Về không Điền không? Về Phong Điền làm gì? Về, về thăm bà con À thăm bà con của ngoại hả? Ờ Đông không? Trời, cũng như thường, có mất mát đứa nào đâu Ăn cơm hả? Ăn cơm không cần cơm nóng cơm gì cơm ngồi ăn cũng vẫn như thường khỏi lo đại ca nhưng mà về đó thì ai nấu cơm ăn à, tôi đói tôi nấu tôi ăn Thử khỏi nấu luôn. nấu làm gà làm vịt đẩy đẩy con hay sao có lỡ hỏi con hả à, à, cậu nói vậy để hỏi lương tâm tụi coi được rồi là không hỏi lương tâm coi được hay không hả à. là có nghĩa là làm được gà vịt hay không á hả à giờ là vậy là lớn tuổi làm hết được rồi phải không ờ, không dạ, dạ, lúc nào lúc, ờ, ờ, dạ, lúc nào lúc ấy lúc nào lúc nào hết ngước ngước mặt lên ơi sao mà không hoài vậy gác mắt hay gì ở ngoài có ghét không không chảy nước mắt rồi tôi chảy nước mắt hả ờ à. hình như là nghe nói người màu xung quanh không phải là màu đen mà là một màu trắng hay gì á hay bữa hôm tôi đọc một cái bài báo nó khoa học nó chứng minh mình cứ nghĩ là màu đen như nhắm mắt đủ mà nó tao nó không phải màu đen nó đủ màu giác quan nó đủ chưa nên vậy tôi hỏi cậu dạ cậu về không điện không về đi giờ ra xe về liền này nha ngoại đi không giờ nè đi nè soạn đồ đi đâu đi về phong điện như thức qua cầu rồi soạn đồ đi đi nè đi soạn đồ đi đi về dưới ở luôn đi nè à. hai về dưới chơi hai về dưới ở luôn thôi à, nhìn như ăn đầu thư không chịu ăn giờ về dưới ở luôn hay là ở đây hay là ở kiên giang này thôi ở đây đi mất công ở đây ờ, chi mất công ha ở, ờ, ờ, ở phòng điện vui hơn ở ờ, đây vậy là đi là bỏ chú lào lại đây luôn ha à, trời tía nơi đi <laughs> thôi bỏ bảy chí lại rồi đi đi bảy chí ác quá trời rồi bỏ lại rồi ai đừng nói những chuyện này nó nó mất hết nó ác thật tôi không có sống đâu con em dâu nó nó ác dữ lắm á không đừng nói chuyện phận này nó đi thôi. chợ rồi em nói thiệt á đi đâu đi kệ thương em đi à. nó quánh chị quá trời em chịu không nổi à, tôi nói nha con bảy tí nó còn sống tôi mẹ nó chết tội nghiệp cho tôi ừ. thôi vậy con về nha con đi thăm ờ, hoàn cảnh khác nha con hẹn gặp lại ngoại nha tháng sau nha rồi con gửi lời hỏi thăm luôn nha cô bảy cảm ơn quay qua đây nè rồi cảm ơn nói lại coi cảm ơn chúc cảm sức ơn khỏe các... chúc sức khỏe các đồng chí cảm ơn cảm ơn cảm ơn toàn thế giới đều quan tâm thương rồi à, cái chúc có chúc sức khỏe ai không chúc sức khỏe rồi dào chúc sức khỏe đồng chí không ngoại ơi nhìn nói nhiều câu quá khó nói quá à. À. rồi vậy có hát bài được không hả hát bài không thôi đi vậy thua thua rồi có hổm hát ra đưa với dầu cầu dán đây làm bài ngoài với dầu cầu dán được không thôi đi giờ mình già rồi già rồi ha Chứ nói mình nói khác cho thấy bà, bà chuột thấy tội nghiệp bà quá trời trời mất rồi cái, trục mất ờ, rồi bởi vì thấy đứt ruột đứt gan thì rồi thôi vậy là một lần nữa Phước cũng ờ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha Hẹn gặp lại ờ, vào clip sau của tháng sau Thôi vậy con chào luôn nha cô Bảy ờ, hình sức khỏe nha Dạ dạ ừ. Rồi bye bye bạn hẹn dạ, cố gắng lo cho ngoại Tuy rằng mình không có bảo hiểm nhưng mà cái thuốc nam uống Trời Phật cũng thương mình Dạ Mình ở đời phải là trời Phật phải về đãi cho mình thôi Dạ ừ. Yêu cầu có đức không sức mà ăn đâu con nói thiệt cô dạ. ừ. nghèo thiệt chứ cô bảy không góp miếng đất nào đâu rồi hiện tại là quỹ của đầu tháng 12 năm 2021 à, ngoại còn 17 triệu nha cô chú anh chị bye bye và hẹn gặp lại tại vì ông bà mình nói thường thường cái dông cô nó khổ lắm cô phải gán tầm được bà về cô phải mừng lắm